Chẻ mồi nha anh em Vừa sập trượt là ra chẻ mồi luôn steady mẹ kiếp Này, sập trượt không chạy vẫn về đây Sập mãi một bên vẫn đánh bình thường hay lắm Ché mồi nha anh em Vừa sập trượt là ra ché mồi luôn ok nha anh em sập trượt đã về đội nha sập trượt mà vẫn lao về đánh ngay trên cái chỗ mà nó vừa trượt ấy lát quay lại thì ché ché mồi ok nha đao hàng đã về đội mày ché này sập trượt mà không biết sợ luôn ok nha hàng nó về đội nha hàng nó về đội của quảng tara Yeah.